Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh tiếp tục yếu đi. Trong hôm nay, trường gió Đông Bắc sẽ mang ẩm từ ngoài biển vào. Vì thế, miền Bắc tiếp tục nhiều mây, hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện sáng sớm khiến cho tầm nhìn xa nhiều nơi bị giảm thấp. Đến khoảng gần trưa mây mỏng trời có nắng, nền nhiệt ở hầu khắp Bắc Bộ tăng lên dao động trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Dự báo đến ngày 4 tháng 3, không khí lạnh có thể tăng cường yếu trở lại, nhưng chủ yếu gây giảm nhiệt nhẹ về đêm và sáng sớm. Trạng thái khô giáo sẽ kéo dài trong ít nhất 10 ngày tới trước khi nồm ẩm mưa rông quay trở lại khu vực. Đối với miền Trung trong đêm qua, mưa vẫn duy trì diện nhiều nơi ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa, nhưng lượng mưa không lớn. Sang ngày hôm nay cả lượng mưa và diện mưa đều giảm hơn, nhưng do trời vẫn nhiều mây nên nhiệt độ trong ngày ở khu vực này chỉ nhích nhẹ. Nhiệt độ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 23 đến 26 độ. Vùng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế giao động từ 20 đến 23 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ 23 đến 25 độ. Dự báo mưa rào rải rác và có nơi có rông ở các tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hòa sẽ tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 4 tháng 3. Tháng 3 hàng năm thường là giai đoạn cao điểm của mùa khô và nóng nhất trong năm ở Nam Bộ và Tây Nguyên, với thời tiết chủ đạo là không mưa, ngày nắng nhiều, vào trưa chiều độ ẩm thấp chỉ dưới 50%. Với khu vực Tây Nguyên, trong ngày đầu tiên của tháng 3 trời sẽ nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng thêm từ 2 đến 3 độ, lên mức 27 đến 30 độ. Còn tại Nam Bộ, số điểm nắng nóng ở các tỉnh miền Đông sẽ tăng lên 1 phần 2 khu vực với mức nhiệt cao 35 đến 36 độ. Các tỉnh miền Tây nhiệt độ là 33 tới 34 độ. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy một đợt nắng nóng diện rộng mới ở khu vực Nam Bộ sắp bắt đầu.